Đây, xin chào mọi người nhé. Đã chơi với video của mình, mình là Hồng Quân Game đây. Và chúng ta sẽ review hảo trường Roblox với lại Mini World hết nha. Thật ra mình tự nghĩ chứ không có ai bình luận cho mình. Vì mình chưa mở hết bình luận cho mình ít người đăng ký quá. Nên các bạn hãy đăng ký cho mình nhiều nhiều lên nha. Cho mình có động lực để Vâng, mình sẽ mở hóa phần bình luận cho các bạn vì sao cái mô đề đó chính là cái hậu của mình nha các bạn đây là cái thứ nhất thôi cái cái thứ hai nhiều kinh khủng hơn à mình có hai cái nick lận một cái nick phụ một cái nick chính nha các bạn cho nên mà các bạn đừng có đừng có xin mo mình <laughs> sợ lắm đó chính là những thành tựu muốn đạt được từ các bạn à, rất nhiều thành tựu đạt luôn cái là chỉ là biết một thôi biết hai này biết ba này biết bốn lại gần hết rồi các bạn ạ à. giờ muốn chơi nhiều ấy ai chính là cái hậu của mình nha còn cái nhân vật của mình, muốn ít đồ lắm hôm nay sẽ làm về chủ đề nha Việc vừa review hậu trường Global gấp với lại là hai điều cho hôm nay quân nghèo những uh, món chữ phì hỡi ta có tiền ra mua à, cửa họng bấm euphoria chắc chắn sẽ có ai tìm euphoria mình chưa biết chọn bộ nào cho nên các bạn hãy uh, chọn cho mình đi nhé nhưng mà mình khoái bộ này nè cậu biết bộ gì không mình có khắc Peter biết đúng và trong đa tầng không có cái có tiền không ạ dùng sữa chẳng á dễ dàng á ghét luôn dễ thương quá mình nói em chơi té bé nha các bạn sắc nào cũng dễ thương mà sao mua ta ngại ngùng gì chi nữa cơm mềm đi mình chọn cơm mềm 美好工匠。 Sự soạn chút thôi là nó sẽ là video sự soạn cho nhân vật phần 2 nha Ai sẽ vô sự soạn lại chút mà hey. Ủa? Gì vậy? Trời đất ơi đây đây ủa là gì mà sức to cũng cái một điều đã hồng hăng sụp lại này còn cái bụi lừa đảo không biết vật gì các bạn á cố lên cho mừng thêm ý kiến nhưng mà các bạn đã có buồn lừa cho nên thôi video chúng ta cũng là hết rồi nếu các bạn thấy thích video này hãy cho mừng một like share và subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo cho các bạn xem nha còn bây giờ thì Chào tạm biệt